năm mấu chốt của cuộc sống mà bạn hiểu càng sớm, tương lai sẽ càng tốt hơn, dễ gặp những điều tốt lành, nhất là giai đoạn từ 25 tới 35 tuổi. Sống trên đời là người biết lý lẽ, hiểu rõ năm mấu chốt của cuộc sống thì mới thuận lợi trong mọi việc, ngày một phát triển bản thân hoàn thiện hơn. 1. Dù bạn nghèo đến đâu, đừng lừa dối bạn bè của mình. Đừng thay đổi sự chính trực của một người vì nghèo khó. Đừng thay đổi trí hướng của bản thân vì thân phận, địa vị. Cho dù thiếu hụt về điều kiện vật chất, một người vẫn phải giữ được tham vọng và chí khí để có thể vươn lên. Nghèo nhất thời không đồng nghĩa với việc bị thế giới bỏ rơi. Chúng ta cũng không vì nghèo khó mà nảy sinh ganh ghét với bạn bè xung quanh. Một người thiếu thốn về vật chất, nhưng giàu trong quan hệ thì vẫn có ngày vươn lên, làm nên thành tựu lớn chỉ có những ai để sự ganh ghét hủy hoại bạn bè mới là người tự chặt đứt con đường tiền thân. Nghèo không ghi thù, giàu không quên ơn. Đây là giới hạn của cuộc sống mà bạn cần nhớ kỹ. hai Dù có cay đắng đến đâu, đừng đánh mất tự trọng của mình. Con người dễ bị tác động bởi ngoại cảnh, bị lung lay bởi ý kiến của người khác và thuận theo đám đông. Trong thời điểm này, rất nhiều người đặt lợi ích và giá trị lên hàng đầu Họ dùng hoàn cảnh bản thân để biện minh cho hành động của mình. Tuy nhiên, con người mất đi xương sống thì rất khó đứng thẳng bằng đôi chân của mình. Tự trọng cũng đóng vai trò như xương sống của tinh thần. Chỉ có bản thân chúng ta hiểu được giá trị lòng tự trọng của chính mình. Có hai cha con cùng đi sở thú chơi. Tại quầy bán vé, người ta đặt bảng giá như sau. Vé người lớn, 10 đô la Mỹ. Không không, vé trẻ em, trên 5 tuổi, 5 đô la Mỹ. 00, trẻ em dưới 5 tuổi, miễn phí. Đọc xong, ông nói với người bán vé. Cho tôi một vé người lớn và một vé trẻ em. Con ông trên 5 tuổi à? Người bán vé tò mò hỏi lại. Đúng vậy, cháu vừa đủ 6 tuổi. Nếu ông không nói tôi cũng không nhận ra, 5 tuổi là được miễn phí rồi. Vâng, có thể không ai biết, nhưng con tôi tự nó biết. 3. Dù khó khăn đến đâu, đừng đi đường ngang ngõ tắt. Đi làm, có người không tập trung làm việc mà chỉ để ý định nọt, tâng bốc cấp trên. Khi sai lầm, có người không tìm cách sửa chữa, họ nhanh chóng đi biếu xén để gỡ tội hoặc đùn đẩy trách nhiệm lên đầu người khác. Xã hội ngày càng sô bồ, nhiều người chỉ nhìn vào sự ngắn hạn trước mắt. Họ dành thời gian vào đường ngang ngõ tắt để mong muốn đạt thành mục đích của mình mà không phải nỗ lực. Tuy nhiên, những người thành công theo chủ nghĩa cơ hội có thể sẽ lại lâm vào cảnh khó khăn. Hào quang họ đạt được là nhất thời mà không dài lâu, vì thiếu hụt một nền tảng vững vàng. Không sớm thì muộn, những thủ đoạn không còn đủ sức để treo chống, họ sẽ ngã khỏi vị trí của mình. Người ta có câu, chiến thắng nhỏ phụ thuộc vào trí tuệ, chiến thắng lớn phụ thuộc vào tài đức. Người ta có thể dùng thủ đoạn trong một lúc, nhưng không thể đi đường ngang ngõ tất cả đời. Dù là trong cuộc sống hay ở nơi làm việc, người thắng cuối cùng là người có trí tiến thủ, không ngừng học hỏi và tiến bộ bằng bản lĩnh thật sự. 4. Dù mạnh mẽ đến đâu cũng không được quá kiêu ngạo. Danh thần dưới triều Mạn thanh tăng quốc viên từng có câu, gia tộc lụn bại là do sao hoa dâm dật, cá nhân lụn bại là do kiêu ngạo ngông cuồng. Trong cuộc sống, sự tự tin có thể giúp bạn vượt qua mọi khó khăn nhưng sự tự kiêu có thể tước đoạt của bạn mọi thành quả. Đó chính là cái bẫy của sự thành công. Vấn đề sẽ không xuất hiện ngay từ đầu một cách rõ ràng. Chỉ khi mọi thứ rời khỏi quỹ đạo ban đầu của nó, bản thân bạn mới nhận ra sai lầm, thì đã muộn. Vì vậy, chúng ta cần tỉnh táo phát hiện sớm để tránh rơi vào bẫy và trở thành kẻ thất bại. Càng là người bản lĩnh, thì càng phải hiểu giới hạn của cuộc sống, giữ sự khiêm tốn và giản dị trong đối nhân xử thế. 5. Dù dài lâu đến mấy cũng không được quên ân tình. Nếu một người không có lòng biết ơn thì sẽ mất đi nguyên tắc sống. Ở đời có 8 cái ơn mà chúng ta phải luôn khắc ghi, đó là ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, ơn dạy dỗ của thầy cô, ơn được người có lòng tiến cử, ơn được quý nhân giơ tay giúp đỡ khi gặp khó khăn, ơn của người dẫn bạn thoát khỏi sai lầm, ơn của những người luôn sẵn lòng đồng hành bầu bạn. Ơn của anh em tình như thủ túc, hoạn nạn có nhau. Ơn của cấp trên chỉ bảo và dìu dắt. Cuộc đời con người có rất nhiều thăng trầm, nhưng chỉ cần giữ được năm mấu chốt của cuộc sống, chúng ta mới có thể đứng thẳng lưng, đi thẳng đường, phát triển một cách thoải mái,